giờ thì em ơi hãy tới em á em like anh 안녕하세요. Ủa, anh Hải đánh à? Ừ. Xin chào mọi người. Hello Di, hello Di Khanh, cố lên nhé em Tú, em Tú cảm ơn. Hello Hữu Thủy nhá, hello Hoàng Chiến, hello Tế Hành. đầu bảng có ngay một em ở quán hát đầu bảng có ngay một em ở quán hát à đầu bảng thì tầm này nó hơi khó nhưng mà cứ cố gắng một em ở quán hát là nghe nó có vẻ bánh cuốn á bây giờ được vào trước cái đã à quên được vào trước cái đã pro moriarty rồi cứ em hát thôi mình mới ngủ một chút anh em ạ mới nằm một chút chứ mày ngủ nằm thì nó không ngủ được nhưng mà cũng cơ bản là cứ mỗi lần mà chuẩn bị đánh là mình sẽ bị một cái gì đó ừ. hay á kêu overnight xong đi ngủ luôn hay á em chào anh tô nhá thì hôm qua em tính rồi nhưng mà chắc là để cuối tuần anh tô ạ để cuối tuần thì mọi người kiểu được nghỉ ngơi các thứ ấy, nó hay hơn hôm qua nhiều khi còn có người đi làm đi làm đi kia anh tô em cảm ơn anh tô nhá ừ. <laughs> để à, thứ bảy đi anh tô nhanh em tú ơi em sắp đi thi rồi anh tú ơi à chúc tới anh đi thi tốt nhé em ơi thi tốt nha thi tốt như cách mày đánh giải ấy <laughs> ờ ê xong rồi tí nữa mình đánh điểm thấp cho ông ờ, cho ông thi không tốt không ừ. <laughs> thi tốt như đánh giải à? thi tốt như kết quả đánh giải ngày đầu của anh ông tế anh ừ thì em ơi hãy ta mất nhau rồi ừ. thôi thôi ông đừng có hứa à không anh tô phải hứa phải hứa anh tụ giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi quấn chứ còn gì à? hãy cuốn cho anh một điều nick này thì bữa giờ hình như là mình chưa đánh đúng không ở à đâu hôm bữa đánh đây à à hôm bữa đánh ba tám bảy tám bảy à, tám một à khó vậy khó vậy khó chăm tú vậy phải chia đôi hai người một nơi xa cách nơi phương trời hạnh phúc mới thì không tốt bằng ân lâu à khó vậy khó vậy hmm, hmm. xếp hạng năm bốn bốn ở đâu đây năm bốn bốn à Ui, lên chín mà level năm à top năm hả và lìn cảm ơn chúc quỳnh nhé cảm ơn chúc quỳnh tặng mình một trăm sao nhé cảm ơn bạn nhiều nha cam sapita hello thủy trang hello chị cái ông này với gf chè làm cái trò gì đấy à nữa nữa làm gì mọi người lại làm gì được làm gì là làm gì mọi người ơi đừng khóc một mình em ơi vì em một em quán hát với một quả bóng ổn chứ em tú <laughs> một quả bóng ổn đúng vậy thôi thôi thôi cái bóng đấy thì em tú không biết nữa chưa thử bao giờ nên là không biết nó như thế nào nghe nó có vẻ là hơi ấy đấy hơi chiêu chiêu đấy Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, em tú cứu em chè ba em chè à, em tú cứu em chè cái top ba hôm qua hay nhá hay quá có đâu mọi người hôm qua em chè đánh hay mà mình có cứu đâu mình mà nhặt victor hai thì chắc à mình mà nhặt victor thì chắc là chè top tám thôi chứ có cứu gì đâu mọi người <laughs> làm tình làm tội à chúc anh top một tí học khung xâm được à ok nagi ơi chúc em đi học vui chúc em đi học vui nhé nagi đi học à video ơi à đây đây em đây em đấy đợi em xíu anh hoàng ơi để em mời anh hoàng vào cái tên sai rồi anh ơi anh à, kết à, à, bạn nào à, à đây đây đây, đây. ok ok ok ok ok ok anh ơi ok mình mới mời anh hoàng vào mọi người ạ đang vừa học vừa xem em tú á anh tô học gì vậy anh tô em tưởng là anh đi làm anh đang học à còn thiếu một người nữa à một người nữa là ai vậy còn một người nữa là ai vậy ghiền đỏ đen là ghiền đỏ đen vỗ chưa em cảm ơn hùng nguyễn nhá em cảm ơn anh hùng nguyễn tặng sao em tú nhá cảm ơn anh nhiều nha anh hùng nguyễn này à cảm ơn anh hùng nguyễn nhiều nhé học thạc sĩ à ui đỉnh vĩnh tố học xong mốt cho em đi theo với anh tôi cho em là một chân bác sĩ vậy bác sĩ phụ khoa nhầm bác sĩ gì nhở thú y cũng được <laughs> nhầm á hôm qua em tú đánh ạc slide chào em tú không trả lời à có không vậy hôm qua có không vậy chắc là buổi chiều à cơ bản là lâu lâu mình ờ, không để ý kênh chat á chứ còn bình thường mà ai chào mình thấy mình vẫn chào lại à cơ bản là chào qua chào lại thì mình thấy bình thường mà mình cũng đâu phải là người ờ, gì đâu mà bỏ qua được bùm bùm bùm bùm trốn làm xem em tú à ok cảm ơn chị trang nhá được chị trang ơi trốn làm nhưng mà vẫn phải có tiền đấy nhá trốn làm mà không có tiền là dở đấy nghe nói em tú đánh trên live bị run hả à, thật ra đánh trên live không phải là mình bị run nhưng mà ý là đánh trên live thì mình kiểu không tập trung nhất định với cả đánh nó không gọi là <tsk> mắc binh nhất đấy thì có thể là đấy chỉ là cái lý do thôi còn nhiều khi mình gà thì mình à, lấy cái lý do đấy làm à, <laughs> làm làm gì nhở bao che đi cái sự gọi là ngu dốt <laughs> nói chung thì nói thì ai cũng nói được quan trọng là mình thấy mình đánh trên line nó không không tốt bằng đánh ọp thôi đấy nó chỉ đơn giản là như thế thôi còn lại thì à, gà thì vẫn là gà thôi anh em ạ em tú vẫn gà mà trốn thi coi anh tú không à không không không đi thi là phải đi á trốn thi là chết á không được không được chà kèo nhá yêu anh ui ừ ha hôm qua anh có một trận top một giờ anh mới nhớ cảm ơn tuấn anh nhiều nhá ui cảm sai bita uầy chưa gì nhìn thấy yêu yêu ở đấy ghim phát ghim vào anh phát hôm qua ừ giờ mình mới để ý là hôm qua mình có một trận top một anh em ạ à. uầy tuấn anh mà không tặng là anh không nhớ gì thật đấy chứ cho kèo mà anh nhận xong anh cũng chả nhớ nữa cơ cảm ơn tuấn anh nhiều nhá cảm ơn em nha <clears throat> hi anh à hello hải đăng nhá vừa học vừa làm em tú ơi khổ lắm mà khổ lắm nhưng mà sau này sau này thì anh tô gọi là bờ bờ à cái gì nhở sau này thì gọi là sướng đấy khổ chứ sướng sau mà anh tô chứ bây giờ mà kiểu ham chơi các thứ các thứ xong rồi đến một thời gian cũng gọi là không còn ấy nữa thì cũng phải đi thôi cũng phải đi làm thôi mà lúc đấy đi làm thì cũng chỉ làm gọi là làm thuê làm mướn thì cũng quá muộn rồi thành ra là học học nó chỉ là học nó sẽ giải quyết được khá là nhiều ấy nhưng mà nói thế chứ em cũng hơi lười học ấy nếu mà bảo em học về một cái gì đam mê thì em còn học được chứ còn bảo em học một cái đấy để mà đi làm ấy mà nhiều khi em không thích ấy hơi bị khó thật chào anh tú hello minh long nhá chắc là mình vào mình đánh tập trung một chút anh em ạ hôm nay đánh ngoài quan trọng ấy cơ bản là cái bảng em tú điểm nó cân cân quá bây giờ mình phải vào top ấy anh em ơi ao top đó là mình cút luôn đấy thật nên là anh em có gì xem thì ờ, mình không tương tác với mọi người thì mọi người thông cảm nhé lobby này hơi mềm mà có đâu mọi người có mềm đâu đấm cho thì thôi đấy cố lên em tú ơi chị sẽ ngồi cổ vũ cho em anh chị like em cảm ơn chị vi nhá chào chị vi nha ơ chị vi like xong rồi à em cảm ơn chị vi nhé ừ thì em ơi hãy ta mất nhau rồi ừ thì em ơi hãy ta phải chia đôi Ê, sao tóc mình nó cứ bị gì nhỉ ừ. ừ. ừ. ừ. ok cố lên nhá vt cố lên em tú cảm ơn mọi người nhiều nhá ok hôm nay không để đi like facebook nữa hả vẫn để đi like mà hello ngô thân vinh nhá vẫn để delay mà tuấn anh nhưng mà <laughs> thôi anh đánh cái tuấn anh rồi vô cái vô cái mọi người ơi vô cái vô cái em tú nhặt là cung đi cung kiếm thì cũng được nhưng mà cái kiếm bên kia sao á ai da thôi làm ở đây máu vậy không nhận được cung rồi tranh nhưng mà không lại anh em ạ trứng tám rau à? Bục. giáp lửa không mọi người giáp lửa bây giờ mình thấy kiểu đép đầu game cũng khá là ok ấy nốt hôm nay là còn ba trận nữa anh tú à nốt hôm nay là còn hai à, ba trận đấy anh em ạ còn đi ờ, hai uh, hai ngày nữa thấy chưa à? tự nhiên mình bôi dầu gió xong rồi nó cay mắt bị trời đần đấy đi đần đấy mã binh Ê, từ từ nhá mình lấy kho báu mọi người ơi mình chưa chốt bài đâu mình lấy kho báu á sena với cả tiền à thì mình eco tiền được sớm đúng không à trách nhiều trách <laughs> trách trộm mà cái ông này trách trộm mà chắc là mình bỏ anh em ạ mình nghe cô tiền trận này nhá đồ này mình nghĩ là đánh reanta đẹp nhỉ quỷ thư là blue với cả quyền năng khá là ok còn không phải đánh chó ghét nếu mà ra nhá chó ghét cũng được mình còn ba tiền nữa anh em ơi em tú vô địch hứa đăng ký người ủng hộ à ok cảm ơn vũ quang nhá được vũ quang ơi nhưng mà <laughs> trước tiên phải qua vòng bảng đã Cháu ghét. Ừ. Before GP. Uh. Win. Win. Asiba à, không có anh em ạ. Ừ thì em ơi hai ta mất nhau rồi. Chắc là mình đợi thôi anh em ơi. Đồ này chưa lắp đâu, mình đánh lu nhá. vậy đi hello nguyễn nhật nhá uyên slide là ai vậy à là anh một tay hách đấu mọi người ạ mình không có ba góc đồ không có ba ngoại binh à hơi tù nhưng mà mình đánh lu một chút mình nhặt đồ cũng được đây là con bobby đẹp ok chắc là bỏ dốc đồ đấy anh em ạ hơi ít dốc đồ quá với cả nhiều nhà bắt dốc đồ quá mình nghĩ là nó không ra đâu nên là thôi bỏ luôn level bốn ui anh slide có lõi này kinh quá đi chợ làm con ngoại binh là đẹp ok ok được á ngon á anh em ơi Ui, cháu gát cũng ngon cơ thật cháu ghét cũng được tại vì cháu ghét đồ này mình chơi được ấy chứ đùa đâu nhưng mà để an toàn thì đánh cháu ghét nó hơi khó thôi ba mươi tiền đi ba mươi tiền mình nghĩ là ok hơn ba mươi tiền ngon hơn anh em ạ à. mình ông hoàng lợi tức nhá nhà này có sức sống mới thì nhiều khi mình không đép được con nào á sống mới chắc là thua nguyên nhà rồi asiba à, thôi không sao không sao không sao không đau không đau không đau không đau không đau mình chắc là nhặt uh, quỷ thư hoặc là blue trước anh em ạ quỷ thư đi bán hết lấy ba mươi vàng đi à ok ok tuấn anh ơi kiếm ngon một quỷ thư cũng ngon này chắc là lấy quỷ thư trước đi tí gậy thừa thì làm kiếm súng nọ xét thì cũng được ừ thì em ơi hai ta mất nhau rồi xíu ôm cái hòm như ông người ấm chè kia không không mọi người mọi người xem tú đánh giải nhá nhưng mà em tú có đần thì mọi người bỏ qua nhá còn yêu anh không em ơi tú đẹp trai quá à có ui hai con lucian đẹp ngon luôn á thật anh hải là à quên anh à, ấy này có đòn không vậy nhà này level năm thì chắc là mình thua rồi nhà này level bốn à không level năm level năm level năm hết rồi này ok nhá mình cho tướng vào được á nhưng mà chắc là mình cho Kathleen vào để như vậy đi nhiều khi đét được một con á con mờ lít nó sẽ kéo bên này đúng không đừng khóc một mình em ơi và nước mắt vào đi bắn một phát thì đẹp con chuột này giờ hư đấy đừng con chuột ơi ai ạ à con chuột con chuột này đau đấy biết đần quá phải đánh cho tỉnh chứ <laughs> nữa nữa nữa hũ cốt như gấp chè hôm qua lucian yếu nhở Nào mình cần lucian để vào không hai hai hai hai chắc là mình không win đâu anh em ạ mình nghĩ là không win được đâu nhưng mà không biết là có đẹp được con nào không ấy chứ đẹp được một con thì đẹp cố lên à. đau quá đau quá. giáp với cả găng à năm ngoại binh không mọi người tí đập một cái giáp đi nhở đập một cái giáp hoặc là đập một cái găng đi ra đánh phép luôn anh em ạ tiền à, ngon á With every step, I forge my own fate. nhà này có sức sống mới với con heo tanh á mình nghĩ là mình thua được ờ được ra khổng lồ à, ừ khổng lồ thì cứu được em tú đấy hú em tú cảm giác nó không ngon lắm Ú, ngon nhá. Metal is harder than con lucian đớt quá hay chưa nhưng mà nhà này con vách mình sợ không giết được á à đau đấy toàn nguyên nhà thôi chúc em tú bình tĩnh mà bù tốt nhà em cảm ơn uh, duy khánh nhá khổng lồ hóa sức sống mới với cả Loren nữa mình nghe lấy một cái hoặc là cái này thôi thật ra đồ thì bây giờ mình lấy mình nghĩ đồ đủ rồi lấy đồ thì nó hợp lý hơn à quên lấy là cái này thì nó ok hơn á nghĩa mình đủ đồ rồi á để ra sau lên gấp đi anh em ạ chắc là mình cần làm cái nỏ xếp với quyền năng á nỏ xếp với quyền năng đi giống vt ăn còng lắm mà ừ nói chung là mình phải nổ hũ trước đã hũ mình toàn tiền thôi anh em ơi để giao sau anh em ạ gặp mặt này chắc là mình đép được một chút á Ngày này con là chắn tầm xa, mình nghĩ là mình không win được đâu. Win luôn nào. Thua được thì đẹp. Ok. 33 máu à, MVT bữa nay đánh giải toàn cống hiến ngoại binh không nhỉ? Ui, con Vi à, con Vi gầm kiếm à. Con Vi gầm kiếm thì không ngon lắm nhưng mà chắc là vẫn phải lấy để mà nổ đấy anh em ạ. Mình thì mình còn quyền năng hơn đấy, nhưng mà lấy kiếm đi có gì mình làm một cái ấy đã mình làm một cái ờ, tí mình làm cái kiếm súng cũng được mà cứ lấy con vi đi gì thì em ơi mình phải làm cái gì chắc chắn trước nhá phải nổ hũ trước đã anh em ạ nhiều khi không nổ được hũ đâu vi cái này ui ngon á ấy lỡ nhầm rồi nhầm rồi nhầm á nhầm á nhầm á em cũng nhầm á kiếm súng luôn em ơi à kiếm súng thì không ngon á em nghĩ là nổ xét á cứ bình tĩnh thôi cứ bình tĩnh thôi bán đi nhưng mà cái ấn ngoại binh này mình thừa quá không cần lắm á vip hai thì bài mình ok rồi cung xẻng à hello minh ly nhá em tú đang đánh đánh giải minh ly ơi chào minh ly nhá mình cần một con hai vậy hai sao quá vi à vi hai này ok nhá vi hai bài mình ok rồi đấy bài mình vi hai thì ok rồi ok là đi chợ làm một con à, này hai hoặc là con ấy hai nữa con à, cá hai nữa đẹp hoặc là mình đặt kiếm súng mình nghĩ là cần một con năm tiền hai sao ấy để lật lại á ok tạm tạm anh em ơi chào minh ly chào hai trăm anh em nhá mình đang đánh giải tập trung một chút anh em ơi không có à đang uống nước anh em ạ hai xẻ ngon nhá tự ra là bú luôn à bây giờ mình kèm một con pháp sư vào tạm cũng được còn không thì tí nữa mình dôn ra sáu đấu sĩ ấy, thì mình kẹp sáu đấu sĩ bỏ dây si đi cũng được ui nhà này kinh đấy con ori kinh đấy sáu đấu sĩ này từ nhá anh em ơi mình sợ ở nhà hai cốc á này, này này hơi sợ một chút hơi sợ một chút còn lại thì mình không sợ đâu cảm ơn minh ly nhá giờ muốn chơi tiếp ti thì nên chơi hai đợi mùa sau đợi vt à vt nghĩ là nếu mà chơi for phân thì bây giờ chơi vẫn được minh ly ạ tại vì à, mới ra cái quả trứng ấy khá là hay còn nếu mà để chai hát thì à, để mùa mùa sau minh ly ơi nhưng mà đợi vd xíu nhá mình lấy vd đánh nốt cái trận này đã cá hai tự ra thì đẹp học giả ngon hơn chứ à mình nghĩ không cần ui trang bị đầy đủ với cả khảm mà từ từ nhá ê mình đang nhiều đồ ấy mình nghĩ là lấy ấy đi lấy thêm đồ đi khảm thì ngon thật đấy nhưng mà tầm này mình cứ chắc cốp một chút nhá được ấy được ấy được ấy lắp cái này cho con này này hợp lý chưa tí lắp đồ cho victor các thứ nó ok luôn á nếu mà rôn nếu mà thua thì mình rôn nhá thua thì mình rôn mà thắng thì thôi anh em ạ thua thì mình rôn rồi mình xài neko còn không thì sau đao này mình rôn cũng được mình nghĩ là cần rôn á bài mạnh này bài này bình thường bài này bình thường bài này có ba cái cốc thì hơi kinh nhà này bình thường luôn mình nghĩ là mình ăn hết được xếp hai con này tách tách ra nè không nó bị ăn đam mà thua đấy tí nữa mình lấy thêm một đồ nữa cho con victor nữa xong rồi lắp nó kiếm sojin với cả một mảnh đồ thì đẹp Zeke hơi củi, sorry, à, vuốt bẫy thì được này, nhưng mà Zeke hơi củi. nhưng mà để con renta ở đây thì đẹp nhá con renta xả cứu sớm luôn ari một thì mình không sợ đâu ok tử nhá con ari này có chiến lợi phẩm anh em ạ Ui. ok victor lo được tận cùng của cuối cơn đau ê giết được con vi này không vậy ta vi cầm mút rồng anh em ạ tử nhá vi này hơi điên anh em ơi thôi dồn dồn đấy dồn đấy phải dồn á, cày đấy vi điên đấy nhà con vi ghê quá mười bốn máu à hơi ghê nhở năm con là chết à gặp mà này sợ này nó thả một phát chết hết á nhà này hai victor luôn em nhái liên quan thật là ừ nhưng mà thôi không sao không sao không sao không sao mặc dù là không sao nhưng mà có sao á đồ gì đấy anh trời phải zone đấy anh em ạ hết lì được rồi silicon này đá này đấy mình nghĩ là bỏ một con đấu sĩ ra kẹp pháp sư vào cũng được á bài mình nhiều tanh nó cũng chả làm gì anh em ạ kiếm thêm đam đi mình nghĩ là cả hai thì ok rồi tận cùng cuộc cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu hello vân thiên nhá còn không thì bỏ dây c đi bỏ dây c đi cũng được đồ này từ từ lắp nhá anh em ơi cơ bản là bây giờ lắp cũng chưa có gì ngon á con này đang đúng giao điện ngon này bài vẫn thua anh em ạ Bờ Bren còn chơi được không? Ui, cá nữa. Ui. từ từ nhá nhà này đang đun một cái chiếu à con rác của em tú đồ rồi con rác của em tú chết à ok top bốn anh em ơi chưa top bốn nào chiếu này bẫy này làm cái chiếu đi nhà này mình nghĩ là win được á đây nhầm từ từ nó xếp một renta hơi thấp anh em ạ xếp một renta hơi thấp nhưng mà con cv cầm đồ này mà giết được bọn đấu sĩ này thì hơi bịp ok win này nhà nghĩa mạnh quá này hơi ghê này các bạn nhà này có diệt anh em ạ nghĩ là phải kêu vi vào may ra ăn được anh em ạ đi ừ nhà này có cái diệt kinh quá kinh á Zeke rồi anh gì bà bài mình không lên chín được mọi người ạ phế quá lỗi em tú quá em tú đánh non quá giờ một ngày Nghiên mày làm lại em Tú rồi. Ok ok ok, trận trước em Tú lỗi quá. Em Tú cứ ngoại binh thôi anh em ạ, cứ giã ngoại binh thôi, hỏng rồi, nghiện ngập rồi. Vào đấy. lần đầu xem lại đấu có thể chào em không ạ chào minh phú nhá được em tú đánh đần quá làm sao để đánh bất đần đây mọi người sẽ mãi chia che cho em một đời về sau ai da dạo này nhặt đồ toàn thua anh em ạ nhặt đồ trên live toàn thua anh em ạ hỏng rồi thôi nhặt kiếm được sao anh tú cứ lẳng lặng đọc comment em xong cười thế đọc xong phải nói em còn xóa chớ à nữa nữa đọc cái gì đấy lại là trứng vừa rồi à lại là ấn gọi binh à nơi anh vẫn về cùng em Nico Nico đột biến hút máu ngoại binh tiếp này chờ đi sợ trận nãy top gì đấy anh em làm việc tí không xem được à trận nãy anh uh, top năm em ạ trận nãy anh top năm tận cùng luyện cung đi cho dễ đẹp nhá luyện cung nó dễ chơi hai con này cũng ngon <clears throat> hai và ngoại binh <laughs> em mà đang có hai con ngoại binh rồi em lấy ngay chứ đùa đâu anh tuấn anh nhưng mà không có nên thôi kiểu bây giờ ngoại binh á kiểu là một nó thuốc cao hẳn hai là đi luôn á tại vì bây giờ điểm mình đang hơi thấp phải đánh liều anh em ạ đánh liều đi cho anh tú top hai còn top một của anh slide ok ok tam hợp mà bỏ đi em ạ thọ tiền quá nơi anh vẫn cho blip vào thì đép được ấy anh em ạ nên là mình nghĩ là cho blip vào đi thọt tiền một tí cũng được nhưng món blitz nó dễ đép hơn đồ này à đồ này luyện cung người đánh đỡ vần chắc phải nhặt cung trước rồi blitz blitz nhiều khi ra đúng nỏ xét hay là crit phép ấy kéo phát chết luôn cũng được kiếm súng mà đần đấy đép được con nè cho đép con nè ok Dép nó còn xin nghỉ té. Nó còn xin nghỉ té. Nốt được không vậy? Ok nhá, thua đẹp này. Đừng có win nhá, làm ơn đấy. Thật. Cố lên dích ơi. Ừ. Thua đẹp nhá, Negonda đi ớt vào cho khỏe em ơi. đòn nữa, đòn nữa. nhà tạp việt nói chung là bài mình có eco thì mình cứ đép đép làm sao lên là được rồi chả cần phải lưu thôi anh em ạ mà cảm giác lobby đánh yếu nhở yếu thật hơi yếu á rồi một ngày anh vẫn sẽ trở về cùng em nhà này ông yếu này bài mình giữ máu đi con có nico mà chè còn phải anh lu đâu ok cuồng đao à blitz này có thực sự biết ra đồ không vậy trận này chắc là mình đánh đỡ vần đấy anh em ạ hoặc là đánh cv nhá một đồng luôn ngon chưa ba mươi tiền luôn cung quá nhờ sợ trên không lấy được cung thật đấy chứ ba đô này tí lên được thì đép ok này là xo à. nốt go quick đi love a challenge. The fun begins. twilight approaches. Ngày này vừa có CV vừa đỡ vần ngon được đần đấy Shoogie, shoogie. burning! This is burning! Hot on the trail! This is Whoosh. Yep. The glass is half empty. Gì đây? nhà náo sự quên hai ạ vẫn phải cần cung xanh em ơi xoay bài xoay bài gì đấy xoay bài gì đấy The fun begins. Just a flower. Let's get cracking. a little smash and grab. Metal is harder than flesh. Get paid and get out. Let's get cracking. We go. Got them in my sights. Deeds, not words. Something need killing? Let's get to the fun part. In. crap. năm di hin rồi anh em ơi love a challenge. With every step, I forge my own fate. Yalnız buradayım. A little smash and grab. Deeds, not words. This is my calling. nhà này có kháng anh em ạ bùm ui cắt lý tí lo được và mình lên được zin hai sớm là khỏe luôn đấy chứ Deeds, not words. lần này chắc là win được ấy lần này mình lên là zin hai rồi ấy zin một anh em ạ không bên kia tanh trâu quá mình cứ bị thiếu tanh anh em ơi chiếu à cho lên hai con này đi Châu ơi, Về vai Cơ bản là kéo cái này về bắn nó này nè Nó mất thời gian quá Nhưng mà kéo về bắn bờ Bram ấy không phải bắn Ari hiểu không trận này mình trận này mình nghĩ là top 4 là ok rồi tại bài mình lúc bảy ấy zone nhiều quá mình muốn xài cái nico gina để giữ máu lên tám lên chín á nhưng mình zone không ra anh em ạ bài nghĩa lên tám zone à, hết gì hin mình em đủ đầy đủ à kéo xong thua mọi người ơi top bốn top năm mười điểm ê trận của em tú uh, top tám mười một điểm cái em tú phế quá nhưng mà em tú zone đen thật đây là bảy em tú zone con gì thai ấy mà không ra có đi cô á không sao anh em ạ còn một trận nữa về cái một điểm chè buồn à ừ chắc là không có kèo top một à, đầu bảng rồi thôi không sao cố qua vòng bảng đã thật ra là mình nghĩ là bây giờ cứ đánh cố top hai top ba kiểu còn mấy trận nữa thì cứ cố vào top hết chắc là vào được không cần phải top một đâu là nó kiếm anh em ạ mà nhặt đồ này toàn thua mà cũng tranh lại luôn á <coughs> nhặt đồ auto thua eat 26 rao có gì à trứng <coughs> 26 rao hình như là có hai đồ ánh sáng với một cái hai cái mình không nhớ đó nhưng mà có hai đồ ánh sáng một cái sách ấn với cả chắc là đập đồ mình nghĩ vậy hmm. Lucian một con nữa là đẹp ngon luôn á. Bà mình có một con Lucian nữa cứ lấy mình đép trước đã nhá các bạn là form mình đang đang gọi là có cảm ơn phạm hồng đức nhá lần sau đánh giải đề lịch sử đấu đi anh à ok vậy hồng đức ơi cảm ơn hồng đức nhá để em tú đề luôn cũng được mà ok nhiều đôi thế bài mình nhiều đôi quá mọi người ơi mình nghĩ là cứ giữ máu thôi á lên anh tú nhà nào cũng lắp hết đồ mọi người ơi top một năm mươi sao cho có động lực à cảm ơn hồng đức nhá được hồng đức ơi ok ok <laughs> bài mình mà lên được bọn này hai sao là đép khỏe luôn á bốn ấy nè bốn công nghệ này mình quên để ý con ốc tơn á đây rồi một con này một con này vế đấy chết đấm rồi vào top thôi à ok ok đấm để nở cái trứng này anh em ạ bài mình mà lên được con squid hai với con heo hai tầm này thì chùm một hai ba bốn đôi à ui sần này ngon ngon ngon top một năm mươi k nha em ơi à. ok em chào anh hoàng nhá em đang đánh giải một chút anh hoàng ơi đây rồi em chào anh hoàng nha một hai ba bốn lucian thì đép ngon nhưng mà bây giờ bán hết đi à còn không thì mình chịu chấp nhận thọt tiền một tơn nhá để xem bọn nó có lên hai sao không ôm một rào đi tại vì bài mình đánh win chick ấy thành ra là tí lên được hai sao mình nghĩ là ok ổn không bán đi bán đi bán bán bán bán cái bán cái bán bán cái bán cái không có tiền em tú chơi không được đấy phải bán đi bán đi bán đi tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu cháu ghét hai luôn gặp nó cút luôn đấy Let's bounce. to get her. Cày thế, gặp anh sẽ like cháu ghét hai cút luôn. ông kia không về được nhà luôn <laughs> nhà leo bảy luôn mà đánh cục vậy vi ngon đấy đấy không có nỏ xét hay quyền năng anh em ơi mình cần nỏ xét hoặc quyền năng á thì ngon hơn get go em chào anh sâm nhá mình cơ bản là không có cái quyền năng hay là nỏ xét vừa rồi thì ngon luôn á thật hơi phế on the trail. jerks don't know when to quit. With every step, I forge my own fate. Em tú trong xuyên thế top 2 nào Em tú sắp cút rồi anh ơi Em tú sắp cút rồi Lucian này nó có biết lướt không vậy? Đần á, Lucian lần á anh tú tính chơi bài gì à anh tú tính chơi delta lỗi anh tú hơi xấu challenge. Sacrifices must be made. Into battle. soon Let's get to the fun part. best defense is Savor the misery. Imagine us, heroes. Our bargain is due! giết anh ta đâu rồi lại gặp nhà này lúc nào mình gặp nhà này cũng mất trích này lại di tích hai chịu dán đun vào cả lốc game này hay được vào vòng trong không anh tú không biết nữa anh tú đang điểm thấp á nhưng mà cơ bản là lần nào mình cũng bị gặp nhà này không mất trích này thốn vãi mình hốt quỷ thư nó cơ giáp lửa được giáp lửa được anh em ơi quyền năng gặp nhà này đúng kiểu cao tơ quá một rau hai nhà Sivir mạnh đấy chắc bài mình top bốn anh em ạ keep you see be all the lấy một cái đốt máu nha anh em ơi giờ đợi quỷ thư không biết con cá chê này có làm được việc không á giờ chắc là mình đánh cái to thôi lo để gặp nhà này nhá làm với top bốn được cút ăn à, rồi chạy cái nhà này thì ăn kiểu gì trận trước sao với em mà trận trước được top bốn anh tô ạ em tú ơi à, em tú dậy chứ còn đồ xấu đấy cuồng đao này sai quá bỏ cuồng đao đâu kiếm một go go à chịu rồi bài người ta nổ hũ xong thật nào người ta cũng xin hai các thứ thì chịu rồi với cả anh ấy quá anh để diệt vào ngon hơn đấy lỗi anh quá à vui được nhà này này mà thua nhà anh nghĩa anh à. em diệt là vú rồi à, ừ mình lấy cái diệt bỏ cuồng đao đi cũng được lỗi mình á sojin kiếm súng cả diệt thì mình nghĩ là ok còn không thì con reanta không cần à, không cần cái đấu sĩ á đấu sĩ cho con siêu côn đấy kiếm súng cho con reanta cũng được nói chung là hơi lỗi khúc cuối một tí hơi lỗi một tí nhưng mà cơ bản là cái lõi của mình ấy không phải là lõi của bài này anh em hiểu không mình đánh gọi là lõi đép lên á thành ra là nó hơi tệ à, mình nghĩ là top ba là được rồi nếu mà pha đấy mình kiểu lấy cái kiếm súng qua cho con Renta nè cái đấu sĩ qua cho con siêu côn thì mình nghĩ là bài ổn hơn xong rồi cái diệt cho con này ấy, thì nó nhiều đam để kiếm súng cho con này hơi phí này nói chung là mình lắp đồ nó hơi hơi bị ấy á hơi bị sai chứ thật ra là mình không phải mình cuống nhưng mà mình lắp sai á kiểu mình không có suy nghĩ được nó gọi là tỉnh táo trong lúc đấy ấy, thì mình lắp sai thôi chứ mình chéo có gì cuống hết á hoặc chắc là mình ọp đấy anh em ơi cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ em tú trong buổi đánh giải nha chắc là tối em tú like tiếp thì ai mà trên like cho mình xin nốt một like lên 200 trăm like nhé thank you anh em nhiều nhá bye bye anh em nha mình ọp ấy